năn mối hận cho đời vô nghĩa nếu con về Ôi ngày xưa tôi sống như kẻ điên Trộn đời mình trong lỗi lầm Còn bây giờ mong muốn mẹ cha trốn xa Lòng yên tâm con đây sẽ sửa đời Đã nhân dịp cuộc đời mình từ bao tháng năm ngày qua Đã giết dần cuộc đời mình vì bao thú vui chân gian Đến lúc mình chẳng còn gì mới hay biết ta làm sai Nhưng lúc này với cuộc đời mình là tôi phải luôn vượt qua hứa với cuộc đời mình là từ nay lách xa cuộc chơi hứa với cuộc đời này là con sẽ ngoan mẹ ơi mái tóc mẹ cha đã phai màu giờ đây con đã sai thật sai lúc xưa xong quên mẹ cha cứ lao vào ăn chơi nào đâu nghĩ suy ngày đêm con sống kiếp sống lang thang ôi ngày xưa tôi sống như kẻ điên trọn đời mình trong lỗi lầm còn bây giờ mong muốn mẹ cha trốn xa lòng yên tâm con đây sẽ sửa đời đã nhân chìm cuộc đời mình từ bao tháng năm ngày qua đã giết dần cuộc đời mình vì bao thú vui chân gian đến lúc mình chẳng còn gì mới hay biết ta làm sai nhưng lúc này con thấy thương mẹ cha hứa với cuộc đời mình là tôi phải luôn vượt qua hứa với cuộc đời mình là từ nay lách xa cuộc chơi hứa với cuộc đời này là con sẽ ngoan mẹ ơi mái tóc mẹ cha đã phai màu đã nhân chìm cuộc đời mình từ bao tháng năm ngày qua đã giết dần cuộc đời mình vì bao thú vui trần gian đến lúc mình chẳng còn gì mới hay biết ta làm sai nhưng lúc này con thấy thương mẹ cha thấy thương mẹ cha cuộc đời mình là con phải luôn vượt qua như với cuộc đời mình là từ nay lách xa cuộc chơi như với cuộc đời này là con sẽ than mẹ ơi mái tóc mẹ cha đã phai màu mái tóc mẹ cha đã vài ba năm chưa về thăm cha mẹ xa ở nhà nào hay đâu con giờ chơi đã ke ngày phút ra đi xa rời làng quê về chốt xa hoa ta tìm gì đây hay đã trốn tháng nào trang trọng chưa bụi vương trước u mê búa của cuộc đời như thế vô vọng cảm bay đắng em giờ thì lạc lối trong những đêm dài làn hơi khoai trang điên cuồng làm em vui bao tháng ngày khiến cho thân xác em gầy hao em có hay biết đâu đôi chân em đang chọn sai đường ngày càng màn đêm đen tối tăm em ngỡ đâu là em đang lên trên đường sắc màu bây giờ thì hiểu ra em tiếc thương những ngày vừa qua chốn vừa đi tuổi xuân bao muôn đã ta thành đi rồi nhìn lại phía sau thiên đường hay hố sâu hồi thu vui kia chỉ hai đời mai chơi say mê bao thú vui còn đi cuộc đời quên lời mẹ cha dạy em ngày nào còn ngây dại khờ nhìn hồn nhiên nào đâu biết gì bên cạnh em đâu là đúng sai lúc trước em như chàng dây trang trọng chưa bụi vương trước u mê của cuộc đời Em thế vô vọng cảm bay đặt em giờ thì lạc lối trong những đêm dài làn hơi khói trắng đêm buồn làm em vui bao tháng ngày khiến cho thân xác em gầy hao em có hay biết đâu đôi chân em đang chọn sai đường ngày càng lún sâu vào màn đêm đen tối tăm em ngờ đâu là em đang lên trên đường sắc màu bây giờ thì hiểu ra em tiếc thương những ngày vừa qua xuân vừa đi tuổi xuân bao muôn đã tan thành đi rồi nhìn lại phía sau thiên đường hay hố sâu hồi thu vui sắc em gầy hao Em có ai biết đâu đôi chân em đang chọn sai đường Ngày càng lún sâu vào màn đêm đen tối tăm Em từ đâu là em đang lên trên đường sắc màu Bây giờ thì hiểu ra em tiếc thương những ngày vừa qua Chốn vừa đi tuổi xuân bao muôn đã ta thành đi rồi Nhìn lại phía sau thiên đường hay hố sâu Ôi thú vui kia chỉ hại đời em tôi con rồng theo bạn bè chính nghĩa vượt qua vì ta là anh em bạn à ngàn sóng gió bùa vây thì luôn vì nhau bạn hỡi tình bạn thể không đổi thay chỉ cần anh em lên tiếng sống chết nguy hiểm sẵn sàng chỉ cần anh em cần thôi chắc chắn không thể xa rời nào bàn tay ta nắm chặt cùng vì chính nghĩa vượt qua vì ta là anh em bạn à cầm chắc tay chẳng đổi thay dù bao nhiêu gian nan đều có nhau một khi anh em ta kêu tên nhanh chân về bên nhau dù cho tận chốn nào đường có xa và bao nhiêu gian nguy chẳng thể ngăn được anh em bên nhau ta xa cách trước sau luôn chung lòng cùng nhau ta sông pha vượt qua bao phong ba kề vai đi lên vì nhân nghĩa lời danh không quan tâm chẳng tính toàn chỉ cần sao anh em được yên vui đã anh em thì phải vì nhau dù ra sao có thế nào cũng một lòng nghèo hay giàu rông cầm chắc tay chẳng đổi thay dù bao nhiêu gian nan đều có nhau một khi anh em ta kêu tên nhanh chân về bên nhau dù cho tận chốn nào đường có xa và bao nhiêu gian nguy chẳng thể ngăn được anh em bên nhau ta sát cánh trước sau luôn chung lòng cùng nhau ta xông pha vượt qua bao phong ba kể ba vai đi lên vì nhân nghĩa xanh không quan tâm chẳng tính toán chỉ cần ra thế nào cũng một lòng cùng nghèo hay giàu giống nhau không quan trọng gì đâu tình anh em không phải vội mãi bền lâu còn sống kiếp đơn côi lo mưu sinh đời xa xưa nhớ làng quê thương cha và mẹ mãi phương xa kia lòng thật buồn giờ lâu quá con chưa ghé về thăm nay quê hương mình ra sao nhớ thương dâng đầy tim con đau quặn thắt ôi sao ôi là nhớ ai ơi có hay chăng cuộc sống xa nhà thương thân làm thuê nơi trời xa đang ngày đêm làm gian khó suốt quanh năm đêm bao đêm thầm khóc cho đời ta quá u sầu mang biết bao nhiêu nỗi buồn thân làm thuê nơi trời xa phiêu bạt lo bòn chen kiếp sống tha phương mong con mong ngày mới gia đình ta sẽ yên bình luôn sống vui hòa thương yêu phải xa nhà xa xứ kiếm mưu sinh con yêu thương mẹ cha lắm nhớ ngày xưa ngây thơ còn chưa biết thương cha thương mẹ thế nào giờ khôn lớn thao phương kiếm tiền xa con mong gia đình yên vui nhớ thương vô cùng thương cha thương mẹ lắm hy sinh con quên ngày tháng mong sao có tương lai để sớm quay về còn sống kiếp đơn côi lo mưu sinh đời xa xưa nhớ làng quê thương cha và mẹ mãi phương xa kia lòng thật buồn giờ lâu quá con chưa ghé về thăm nay quê hương mình ra sao nhớ thương dâng đầy tim con đau quặn thắt ôi sao ôi là nhớ ai ơi có hay chăng cuộc sống xa nhà thương Thương thân làm thuê nơi trời xa đang ngày đêm làm gian khó suốt quanh năm Đêm bao đêm thầm khóc cho đời ta quá u sầu Mang biết bao nhiêu nỗi buồn Thương, thương thân làm thuê nơi trời xa phiêu bạt lo bòn chen kiếp sống tha phương Mong con mong ngày mới gia đình ta sẽ yên bình luôn sống vui hòa thương yêu phải xa nhà xa xứ kiếm mưu sinh con yêu thương mẹ cha lắm nhớ ngày xưa ngây thơ còn chưa biết thương cha thương mẹ thế nào giờ khôn lớn tha phương kiếm tiền xa con mong gia đình yên vui nhớ thương vô cùng thương cha thương mẹ lắm hy sinh con quên ngày tháng mong sao có tương lai để sớm quay về Giờ khôn lớn tha phương kiếm tiền xa Con mong gia đình yên vui Nhớ thương vô cùng Thương cha thương mẹ lắm Hy sinh con quên ngày tháng Mong sao có tương lai Để sớm quay về mang sương đôi vai gầy chỉ mong sao đàn con khôn lớn từ nơi xa nghĩ về em mai gia đình yêu thương mẹ ơi con nhớ nhà mình quá nhiều khi con muốn nghe tiếng ru xưa thơ dài nhưng đêm nằm thao thức canh dài đâu đôi tay mẹ hiền vuốt về yêu thương sốt sành khi đôi chân mỏi mệt có ai cho con chỗ dựa mênh mông trong cuộc đời chẳng ai bằng cha với mẹ thương con thương vô bờ lòng không than vãn tinh toán giờ đây con thấy buồn như ngôi nhà đơn sơ nghèo nhưng con thấy lòng hạnh phúc vì mưu sinh phải đi bước chân về nơi xa những đêm dài còn nhớ gia đình yêu Người lo cho chúng con nắng sương đôi vai gầy Chỉ mong sao đàn con khôn lớn từ nơi xa nghĩ về em mãi gia đình yêu thương mẹ ơi con nhớ nhà mình quá nhiều khi con muốn nghe tiếng ru xưa thơ dài nhưng đêm nằm thao thức canh dài Đâu đôi tay mẹ hiền vuốt về yêu thương số sành Khi đôi chân mỏi mệt có ai cho con chỗ dựa Mình mong trong cuộc đời chẳng ai bằng cha với mẹ Thương con thương vô bờ lòng không than vãn tinh toán Giờ đây con thấy buồn như ngôi nhà đơn sơ Nghèo nhưng con thấy lòng hạnh phúc vì mưu sinh phải đi bước chân về nơi xa những đêm dài còn nhớ gia đình đâu đôi tay mẹ hiền vuốt về yêu thương sốt sành khi đôi chân mỏi mệt có ai cho con chỗ dựa mình mong trong cuộc đời chẳng ai bằng cha với mẹ thương con thương vô bờ lòng không than vãn tinh toán giờ đây con thấy buồn như ngôi nhà đơn sơ nghèo nhưng con thấy lòng hạnh phúc vì mưu sinh phải đi bước chân về nơi xa những đêm dài con nhớ gia đình ai cũng khinh khi lời ăn tiếng nói đâu hề có trọng lượng chi con là người giàu sang lời ăn tiếng nói hơn vàng dù đúng sai chẳng bàn và cũng chẳng màng cuộc đời chân lý không sai tiền kia chẳng có thế nào biến một thành hai vì vậy làm người ngay trời thương đất quý trò này Còn sống không ngay thì rước họa vào thân Nhìn cuộc đời trước tiên luôn là đôi mắt Còn nhìn người ta nên nhìn trong cái tâm Trên trần gian ngôn ngang muôn hình muôn màu Đôi mắt ta khoảng trần nào biết được đâu Phú quý lụa là những thứ xa hoa lời ngon em ái chỉ là vỏ bọc ngoài ra còn là ở tâm trong nội tâm mới biết lòng người đừng chi trông bên ngoài xong rồi vội tin vì nghèo ai cũng khinh khi Lời ăn tiếng nói đâu hề có trọng lượng chi Còn là người giàu sang lời ăn tiếng nói hơn vàng Dù đúng sai chẳng bàn và cũng chẳng màng Cuộc đời chân lý không sai Tiền kia chẳng có thế nào biến một thành hai vì vậy làm người ngay trời thương đất quý trò này Còn sống không ngay thì rước họa vào thân nhìn cuộc đời trước tiên luôn là đôi mắt con nhìn người ta nên nhìn trong cái tâm trên trần gian ngốn ngang muôn hình muôn màu đôi mắt ta phàm trần nào biết được đâu phú quý lụa là những thứ xa hoa lời ngon êm ái chỉ là vỏ bọc ngoài ra còn là ở tâm trong nội tâm mới biết lòng người đừng chỉ trông bên ngoài xong rồi vội tin nên em tôi thèm nghiện hại đời người bao lầm lỗi giờ lướt web em xin mời gọi nào đến với anh ơi đừng ngại rồi cuộc đời hát đi chẳng nói năng gì đập đá như điên bao em đi tù một gông vì em ngáo đá nên làm sằng bậy ngồi trong song sắt tin đời thật nhiều mẹ ơi đời sống mới đôi khi thấy buồn nhiều thứ khiến em tôi thèm nghiện hại đời người bao lầm lỗi giờ lướt web em xin mời gọi nào đến với anh ơi đừng ngại em tôi thèm nghiện hại đời người bao lầm lỗi giờ lướt web em xin mời gọi nào đến với anh ơi đừng ngại rồi cuộc đời hiv